chào bà con Mừng quê ta xuân nay mở hội Tưởng nhớ người xưa dâng tiếng hát cho đời Đất tốt, người hiền Hoa lá xanh tươi Này con cháu, này con cháu biết phát huy gìn giữ Nào các cháu Các cháu đầu xuân năm mới Cháy hội đông đoài các cháu các cháu hãy hát thật to hát thật vang bài ca truyền thống dạ, chúng <laughs> cháu xin vâng lời ông ạ à, à, nào các cháu hát đi cháu <laughs> Xin có lời chào đương quan họ liền chị Chúng em xin có lời chào đương quan họ liền anh Thôi các cháu ơi Trừ ông cháu ta sang bên kia nghe hát Còn ở đây Ở đây để các liền anh liền chị đối đáp giao duyên hả nào, ta đi thôi các cháu, ta đi thôi bà con, đi dạ, hả? Chúng cháu chào. À, à, à. Hôm nay tứ hải giao tình Tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà Hôm nay họp mặt giao hòa Nguyệt ông Nguyệt lão răng già xe duyên Dạ Năm mới tháng xuân Trời cho gặp gỡ hội này Xin mời đương quan họ liền anh ca một canh Để chị em chúng em học đòi đôi lối à Dạ không dám Đã nghe các liền chị ca trình quá Xin mời các liền chị ca trước ạ à. Đôi tay nâng lấy cơi trầu Trước mời quý khách Sau mời đôi bên Chúng em là con gái Bắc Ninh Vậy chúng em xin ca trước Có gì chưa đúng Chưa hay Xin các liền anh bỏ quá cho ạ à. chỉ trăm năm xin đợi Ngàn năm xin chờ Anh em chúng tôi trong lòng cảm động Người xưa nói Hiếu duyên thiên lý năng tương ngộ Quả không sai Gặp gỡ hôm nay Xin hẹn chị hai, chị ba Kiếp này và cả kiếp sau Được là chi âm chỉ kỳ của nhau đấy ạ à. lẫn thần là cánh ngắm canh chiếm đĩa bảo lại lẫn thần là cánh ngắm canh ơi tình ơi là em biết đi đến bao giờ Hôm mặt là đôi cánh đôi tôi biết đi đến bao giờ Hôm mặt là đôi cánh đôi sau đền địa sinh ba sinh trước nghi công khai sau đền địa sinh ba sinh tôi biết nghe đến bao giờ thương không phải sau đêm kia xin ba xin tấm lòng tri ân thật là sâu sắc chúng em đây đã tỏ phần nào hôm nay đôi tay nâng lấy đồng tiền bè ba bè bốn thề nguyện lấy hàn ơi à trên non chim lạc đàn yêu sao xa sao sắc răng nghe căn vườn ấy à hót reo von reo von chú con trên non nữ bồng Oh. <laughs> hoa cứ ra lòng gần xanh là linh ơi à tiếng thang ô tình ơi à tiếng thang hay hay là khói à mùa đông hoa tâm nực nghĩ một vùng ừ, ừ, ừ, hoa đường trăng soi nồng trăm hoa đua nở tôi à bóng răng tôi đứng lại ơi à trong lòng vật rằng là linh ơi à thương thang ô tình ơi à thương thang hay hay là vơi à mùa đông hoa thơm nực nghĩ một vùng ừ, bò cùng lại cuối đêm này tình nặng chín Bên ân nặng mười Dạ chúng em biết vậy Nên có yêu nhau thì sớm kết duyên đi Kẻo mai quá lứa nhớ thì lại đổ tài em Bao quan đi bóng đã xế tà bởi chân trời tối hóa ra nông nỗi này trước khi chia tay liền chị quan họ chúng em xin ca đôi câu để tạm biệt đương quan họ liền anh hội mùa sang năm chúng em xin đến hẹn lại lên anh em chúng tôi gặp liền chị chưa được là mấy trời vẫn chưa tối hẳn xin các liền chị ở lại thêm cháu hát mà lòng già sao xuyến Tự hào thay gấm vóc non sông Quê hương ta một vùng trù phú Thắm thiết lời ca từ thủa cha âm Ai đi xa cũng nhớ về đất mẹ Nhớ mãi bài ca Người ở đừng về <laughs> Người ơi ở lại về xong Người về để lại bể sầu cho ai ngồi trong lên nỗi buồn tính đi ngón cây cây là cây đẹp, đôi người ơi ngồi trong lên nỗi buồn tính đi ngón cây cây là cây đẹp. này chị tư ơi à. tôi tưởng đường à về xa hơi là Ôi người ơi ôi thương